Các bạn thân mến, trên trang chia sẻ video lớn xã hội Trung Quốc vừa qua, đã đăng tải đoạn nội dung nói rằng Việt Nam là nước đáng sống, tốt hơn ở Trung Quốc, có nhiều ý kiến khác nhau được nêu ra. Nhưng ở nơi nào cũng vậy, đều có mặt ưu điểm và những mặt cần được cải thiện. Việt Nam có thực sự đáng sống hơn Trung Quốc đại lục? Mới đây, tạp chí du lịch của CNN đã bình chọn danh sách 10 quốc gia thân thiện nhất với người nước ngoài Việt Nam vinh dự nằm trong danh sách này, cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam được bình chọn là nơi tốt nhất cho người nước ngoài tới sinh sống và làm việc. Theo CNN, Việt Nam có một nền văn hóa đa sắc màu và người bản địa rất thân thiện, dễ mến. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của tài chính và thị trường chứng khoán, cũng như các dấu hiệu tích cực về cải thiện tiêu chuẩn sống, Việt Nam đang trở thành điểm đến sinh sống lý tưởng của người nước ngoài. CNN cũng trích khảo sát nhiều người nước ngoài cho biết họ nhanh chóng hòa nhập và cảm thấy như ở nhà khi tới Việt Nam. Ngoài ra, CNN cũng nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia sở hữu nhiều thắng cảnh đẹp. 10 quốc gia trong danh sách này hầu hết đều là các nước châu Âu và châu Á. Chỉ có hai quốc gia lọt vào danh sách là Việt Nam và Singapore. Sự phát triển của Việt Nam trong hơn 30 năm qua rất đáng ghi nhận. Đổi mới kinh tế và chính trị từ năm 1986 đã thúc đẩy phát triển kinh tế, nhanh chóng đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp. Từ 2002 đến 2018, GDP đầu người tăng 2,7 lần, đạt trên 2.700 USD năm 2019, với hơn 45 triệu người thoát nghèo. Tỷ lệ nghèo giảm mạnh từ hơn 70% xuống còn dưới 6%, 3,2 USD trên ngày theo sức mua ngang giá. Đại bộ phận người nghèo còn lại ở Việt Nam là dân tộc thiểu số. Năm 2019, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục cho thấy có nền tảng mạnh và khả năng chống chịu cao, nhờ nhu cầu trong nước và sản xuất định hướng xuất khẩu vẫn ở mức cao. GDP thực tăng ước khoảng 7% trong năm 2019, tương tự tỷ lệ tăng trưởng năm 2018, là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Do hội nhập kinh tế sâu rộng, nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng cũng thể hiện sức chống chịu đáng kể. Tác động y tế ban đầu của dịch bệnh không nghiêm trọng như nhiều quốc gia khác, nhờ có các biện pháp đối phó chủ động ở cả cấp trung ương và địa phương, Kinh tế vĩ mô và tài khóa ổn định với mức tăng trưởng GDP ước đạt 1,8% trong nửa đầu năm 2020, dự kiến đạt 2,8% trong cả năm. Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới không dự báo suy thoái kinh tế, nhưng tốc độ tăng trưởng dự kiến năm nay thấp hơn nhiều so với dự báo trước khủng hoảng là 6 đến 7%. Tuy nhiên, tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19 đang diễn ra là khó dự đoán, tùy thuộc vào quy mô và thời gian kéo dài của dịch bệnh. Sức ép lên tài chính công sẽ gia tăng do thu ngân sách giảm xuống, trong khi chi ngân sách tăng lên do gói kích cầu được kích hoạt để giảm thiểu tác động của đại dịch đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp. Nhờ có nền tảng cơ bản tốt và nếu tình hình dịch bệnh Covid được kiểm soát ở Việt Nam, cũng như trên thế giới, kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục vào năm 2021. Đại dịch Covid cũng cho thấy Việt Nam cần phải cải cách mạnh mẽ hơn để giúp kinh tế phục hồi trong trung hạn, như cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy kinh tế số, nâng cao hiệu quả đầu tư công, Việt Nam đang chứng kiến thay đổi nhanh về cơ cấu dân số và xã hội. Dân số Việt Nam đã lên đến khoảng 96,2 triệu vào năm 2019 từ khoảng 60 triệu năm 1986 và dự kiến sẽ tăng lên 120 triệu dân tới năm 2050. Theo kết quả tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2019, 55,5% dân số có độ tuổi dưới 35, với tuổi thọ trung bình gần 76 tuổi, cao hơn những nước có thu nhập tương đương trong khu vực. Nhưng dân số đang bị giả hóa nhanh, tầng lớp trung lưu đang hình thành, hiện chiếm 13% dân số và dự kiến sẽ lên đến 26% vào năm 2026. Từ năm 2010 đến năm 2020, chỉ số vốn nhân lực của Việt Nam tăng từ 0,66 lên 0,69. Một em bé Việt Nam được sinh ra ở thời điểm hiện nay, khi lớn lên sẽ đạt mức năng suất bằng 69% so với cũng đứa trẻ đó được học tập và chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Việt Nam là quốc gia có chỉ số vốn con người cao nhất trong số các quốc gia có thu nhập trung bình, Tuy nhiên vẫn còn tồn tại khoảng cách giữa các địa phương, đặc biệt là ở nhóm dân tộc thiểu số. Đồng thời Việt Nam cũng nâng cao trình độ lực lượng lao động để tạo ra việc làm, có năng suất cao hơn ở quy mô lớn trong tương lai. Chủ đề video Việt Nam là nước đáng sống, tốt hơn ở Trung Quốc đã thu hút được nhiều bình luận và ý kiến cư dân mạng Trung Quốc. Mở đầu bình luận Tôi cũng muốn sống ở Việt Nam với mức thu nhập của tôi ở Quảng Châu. Tôi thấy giá cả ở Việt Nam không thấp hơn là bao so với ở Trung Quốc chất lượng trong ngành dịch vụ Việt Nam quả thực là ổn, còn nhiều mặt khác có thể không bằng ở nội địa. Người Trung Quốc sống ở Việt Nam cảm thấy rẻ và thoải mái, nhưng không có nghĩa là người Việt Nam cũng cảm thấy sống thoải mái. Điều này tương tự như việc người nước ngoài từ các nước phát triển đến Trung Quốc trước đây đều cảm thấy rằng tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ đều rẻ. Lương thực, quần áo, Nhà ở và phương tiện đi lại đắt hay rẻ phụ thuộc vào mức thu nhập của người địa phương, nhưng hàng nhập khẩu và mặt hàng cao cấp là giá chung của quốc tế. Mức lương hàng tháng với 3.000 tệ thì ở Trung Quốc là rất thấp, nhưng ở Việt Nam thì lại khác. Tất nhiên những người làm việc ở nước ngoài về cơ bản mức thu nhập sẽ cao. Thực sự tôi nghĩ rằng người Việt Nam ưa thích sạch sẽ nhất ở Đông Nam Á, Singapore thì không chắc nhưng nhà vệ sinh ở Việt Nam rất sạch. Người dân siêng năng, không thiếu nước sạch, So với giá cả thì khi bạn thuê nhà giá rẻ ở trong nước, sau đó bạn đi đến Việt Nam để thuê giá cao thì tất nhiên trải nghiệm sẽ tốt hơn. Nhưng nhiều người ở Việt Nam kiếm được ít hơn 2.000 tệ một tháng, tiền thuê nhà của bạn là một tháng lương của người khác, các dịch vụ và nguồn lực mà bạn có thể được hưởng lợi là khác nhau. Nhiều người da trắng ở phương Tây dựa vào các quỹ cứu trợ do nhà nước cấp, không làm việc cũng có thể tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. Hồi đầu năm tôi đi Nha Trang chơi, Tôi ở một homestay bình dân, tính ra thì mất khoảng 180 tệ một ngày, diện tích rơi vào khoảng 50 đến 60 mét vuông. Có hai phòng ngủ luôn, một phòng khách, một phòng tắm và cả ban công, giá cả khá phải chăng. Tuy nhiên, đồ ăn lại tương đối đắt, một bát bánh canh lề đường có giá 9 tệ, nếu vào nhà hàng khoảng 12 đến 15 tệ. Nhưng đồ ăn ở Hồ Chí Minh, Mũi Né, Đà Nẵng lại tương đương với mặt bằng của các thành phố hạng 4 trong nước. Cơm rang, mì xào ở những cửa hàng bình thường về cơ bản không quá 8 tệ, tôi cũng muốn đến Việt Nam. Tôi nghĩ rằng người Trung Quốc có thể sống thoải mái ở bất cứ nơi nào họ đến, và họ sẽ tạo ra sự giàu có. Châu Âu và Hoa Kỳ đến Trung Quốc để sinh sống, họ cũng cảm thấy tiền thuê nhà rẻ, giao thông đi lại thuận tiện và rẻ. Điều hiển nhiên với mức lương trong nước rồi đến Việt Nam sinh sống còn gì bằng. giá đất ở Việt Nam hiện nay đã tăng chóng mặt. Hơn nữa, giá cả dịch vụ cũng không chênh lệch nhiều so với Trung Quốc và công nghiệp nặng cũng chưa phát triển mạnh, tôi không tin người Việt Nam sống không bị áp lực. Người Trung Quốc sống ở Việt Nam thoải mái, nhưng không có nghĩa là người Việt Nam sống ở đó thoải mái. Nhiều người ở các nước Bắc Âu đi làm việc vào mùa xuân và mùa hè, và đi nghỉ ở Đông Nam Á vào mùa thu và mùa đông. Họ được biết đến với việc thúc đẩy giao lưu giữa châu Á và châu Âu, nhiều người trong số họ là những ông già, và người dân địa phương cũng coi đây như một ngành công nghiệp, và các cô gái địa phương thích làm vợ họ. Tôi có thể hiểu, nếu đánh giá về mức độ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, sự thuận tiện của giao thông và sự thịnh vượng của xã hội thương mại, thì tất cả các nước Đông Nam Á ngoài Singapore, thì chắc chắn không thể so sánh được với đất nước mình. Tuy nhiên, không đơn giản điều kiện vật chất mới quyết định cuộc sống, mà quan trọng hơn là bạn có cảm thấy được sự thoải mái trong mọi khía cạnh như không gian sống, ẩm thực, ăn mặc, giao thông đi lại hàng ngày. Thứ nhất, dân số Trung Quốc rất đông. Thứ hai, khái niệm của người Trung Quốc cả người tiêu dùng và nhân viên phục vụ đều coi thường ngành dịch vụ, nhân viên phục vụ luôn cảm thấy thấp kém, còn người tiêu dùng lại nghĩ rằng họ chi tiêu tiền, nên họ là ông nội người ta. Trung Quốc vẫn thiếu chuyên nghiệp ở khâu này, phải, lương trong ngành dịch vụ thấp quá. Và một số nhân viên phục vụ không chuyên nghiệp, hãy nhìn vào Nhật Bản. Mức lương của người phục vụ dựa vào thái độ của người phục vụ. Quốc gia nào mà không có phân biệt đối xử về nghề nghiệp. Ở đây coi thường ngành công nghiệp dịch vụ là coi thường các dịch vụ cấp thấp. Giống như tài chính cũng là một ngành công nghiệp, Chi phí máy bay ở Việt Nam đắt, tôi cũng cảm thấy mức độ an ninh thấp, tôi không nghĩ mức chi phí ở Việt Nam thấp, tôi có thể cảm thấy mức chi phí tương tự như thành đô khi tôi đi du lịch Việt Nam. Đến Quảng Tây ăn hải sản có thể rẻ hơn Việt Nam. Việt Nam thực sự là nước có lợi thế so với trong nước về hiệu quả chi phí du lịch. Ở Đông Nam Á nông nghiệp và du lịch là hai ngành công nghiệp trụ cột, nhưng ở Trung Quốc thì có lợi thế hơn về thu nhập bình quân đầu người và tiêu dùng, giao thông thuận tiện và phúc lợi xã hội tốt. Nói chung, mỗi nơi đều có những lợi thế riêng. Người Trung Quốc sống thoải mái ở Việt Nam, nhưng người Việt Nam có cảm thấy thoải mái khi sống ở Việt Nam. Nếu bạn kiếm tiền ở Trung Quốc và sang Việt Nam để chi tiêu thì tất nhiên sẽ rất thoải mái, giống như bạn kiếm tiền châu Âu và Mỹ thì bạn cũng sẽ sống rất thoải mái ở Trung Quốc. Thực ra Campuchia khá hơn, ngoài yếu tố là đồng minh của Trung Quốc, thì chi phí ở Campuchia thấp hơn Việt Nam, nhưng cơ sở hạ tầng lại không bằng Việt Nam. Tôi nghe nói có một số sinh viên trao đổi trong nước sang Campuchia được ở khách sạn 5 sao. Đừng bàn đến dịch vụ, người Trung Quốc bình thường ít niềm nở hơn người Việt Nam hay Thái Lan, chúng ta đang chịu nhiều áp lực. Chúng ta đã mất rất nhiều thế hệ để xây dựng đất nước trở nên như ngày nay, thế mới có câu xa thơm gần thối, mình thấy nước mình chưa tốt, nước ngoài mới tốt. Một nơi nào đó dù có hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa, thì ở lâu cũng sẽ cảm thấy chán. Thật là sướng khi cuối cùng người ta cũng chọn được nơi an cư, khi đã ngoài 70 tuổi. Mà có rất nhiều phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông Trung Quốc. Những tại sao không có video nào về một phụ nữ Trung Quốc kết hôn với một người đàn ông Việt Nam Việt Nam có nhiều đua xe trái phép, trộm cướp nhiều, tôi đi du lịch Việt Nam rẻ hơn trong nước nhưng việc ăn uống, chỗ ở tồi tệ hơn nhiều so với trong nước, ở Việt Nam nhiều người chống Trung Quốc. Khi tôi học ở Nhật, có những người Việt trong trường tôi đã bắt cá coi trong hồ và ăn nó, vì thế người Nhật đã báo cảnh sát vì hành vi này. Cũng có vụ trèo vào trường mầm non hái quả dâu tây. Người Việt Nam đặc biệt thích mang dép lê, vào lớp học thì có thói quen cởi giày và đi chân trần. Vì vậy, chúng tôi gọi họ là khỉ. Đây là ấn tượng của tôi về người Việt Nam. Người Việt Nam vẫn rất ghét chúng ta, nghe nói hai năm nay Việt Nam đã phát triển rất tốt. Việt Nam rất thích học hỏi từ Trung Quốc và rất ghét Trung Quốc. Liệu việc xây dựng đô thị của Việt Nam có thể phát triển như Trung Quốc hồi những năm 2000 không? Tùy theo vùng, Thái độ phục vụ trong nước rất tốt và vé máy bay trong nước cũng không hề đắt. Ngược lại, vé máy bay của Việt Nam lại đắt hơn. Tôi bay đến Hà Nội lần trước mất khoảng khoảng 500 tệ. Chuyến đi này so với chặng bay trong nước chỉ khoảng 200 đến 300 tệ. Mỗi chuyến đi đến Việt Nam, từ Thượng Hải đến Hồ Chí Minh nói chung mất chi phí khoảng là 800 đến 1.200 tệ, nhưng từ Việt Nam trở về thì lại phải mất 1.200 tệ rất thoải mái khi đi du lịch đến các nước Đông Nam Á, với mức lương bậc nhất của quốc gia Trung Quốc, giống như những người Mỹ đến Trung Quốc chỉ với 3.000 đô la Mỹ cũng rất thoải mái. Người nước ngoài cũng rất thích sống ở Trung Quốc. Tôi cũng muốn sống ở Quý Dương với mức lương của mình ở Thượng Hải. Tại sao người Việt Nam phải liều mình trốn lên xe chở hàng và buôn lậu sang Anh, so sánh chênh lệch tỷ giá hối đoái của đồng tiền, thật đáng sợ. Thực tế, mức lương trung bình ở Việt Nam chỉ là khoảng 2.000 tệ. Ở Trung Quốc, mức lương trung bình hơn 7.000 tệ, ở các thành phố hạng nhất thì với hơn 7.000 tệ cũng có thể thuê được một căn hộ tốt. Cách tốt nhất để so sánh là so sánh việc xem Việt Nam có thể chi trả khoảng 2.000 tệ để thuê được một căn hộ tốt không. Thực tế, chi phí xây nhà trên toàn thế giới gần như giống nhau, bản thân ngôi nhà không có giá trị nhưng vị trí mới có giá trị giá đất và giá nhân công trong nước đang tăng mạnh trong những năm gần đây, làm mất hoàn toàn khả năng cạnh tranh quốc tế, chất lượng con người không bằng nước Đức và Nhật, đây không phải là suy thoái kinh tế. Các thành phố dưới hạng 4 ở miền Bắc Trung Quốc chắc chắn tệ hơn ở Việt Nam. Khi tôi học ở Nga, tôi cảm thấy rằng hầu hết sinh viên quốc tế sống tốt hơn hầu hết những người Nga vì tỷ giá hối đoái giảm mạnh vào năm 2014, chi phí sinh hoạt gần như bằng với chi phí sinh hoạt trong nước, nhiều năm sau khi tốt nghiệp, tôi nghe nói rằng nó đã tăng lên 1.11, khoảng cách ngày càng tăng. Có 3 lý do dẫn đến sự phát triển của các hãng hàng không giá rẻ ở Đông Nam Á. 1. Diện tích lớn, Đông Nam Á thực sự là một khu vực rất lớn. Trong trường hợp của Việt Nam và Thái Lan, khoảng cách Bắc và Nam của đất nước là hơn 1.500 km. Ở khoảng cách này, phương tiện giao thông ưa thích chắc chắn là máy bay. 2. Địa hình rất phức tạp, Đông Nam Á có nhiều núi và cao nguyên, nhiều con sông và nhiều hòn đảo. Điều kiện địa lý như vậy làm cho việc xây dựng đường bộ và đường sắt rất tốn kém. Và các nước Đông Nam Á đã thất bại sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998, mức độ kinh tế ngày nay không thể đủ khả năng chi phí xây dựng cao. Ngược lại, máy bay tiết kiệm tiền hơn nhiều. 3. Cơ sở hạ tầng còn lạc hậu. Điều này liên quan nhiều đến sự suy giảm kinh tế dài hạn ở Đông Nam Á, Khác với các tuyến đường cao tốc trên khắp cả nước của Trung Quốc và các tuyến đường sắt, các cơ sở đường sắt và đường bộ ở Đông Nam Á tồi tệ hơn. Không nói đến việc có rất ít đường sắt cao tốc có thể sử dụng được, ngay cả các tuyến đường sắt hiện có cũng thiếu sự bảo trì nghiêm trọng và hoạt động chậm. Một chuyến đi ngắn thì chấp nhận được, nhưng đường dài thì hoàn toàn không thể. Điều này cung cấp cho các hãng hàng không giá rẻ một thị trường béo bở. Và có rất nhiều bình luận đáng chú ý khác của dân mạng Trung Quốc với một người mang dòng máu Việt, tôi luôn tự hào mình là người Việt Nam. Tôi tâm sự với bạn bè rằng nếu điều kiện cho phép, hãy đến thăm Việt Nam, mỗi lần đến thăm một địa điểm khác nhau để tận hưởng sự khác biệt và sự giao thoa văn hóa ở các vùng miền này. Các bạn thân mến, video của mình đến đây là kết thúc. Nhớ nhấn like và chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.